Ok xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Như Khải em ơi Lần hôm nay thì à, sau khi đổi xong cùng lô Thì Khải cũng chỉ uh, cố gắng ép thêm bao tay xương tinh anh em ơi uh, Đai lưng này Với giày này thì Khải cũng vừa mua lúc nãy Và áo này thì Khải mua lúc trước Còn đao này Khải mua lúc trước rồi Xích đăng bang này cũng mua lúc trước luôn Đó Xích đăng bang Nên là Khải chuyển như con lông đao Nón này cũng nón cũ Bao tay này thì hiện tại Khải sẽ lên bao tay xương tinh Lên bao tay xương tinh anh em Tại bây giờ thì hiện tại đang tập rương Khải bỏ mất con này ra vừa rồi mua 60 viên thị tinh ép xong tính tiền sâu nè trước khi ép bây giờ khai sẽ giao <clears throat> dịch mấy cái cái hiện ẩn nè tại vì đặc chính khai chuyển gì thiếu la con long đào nè nó đẹp cờ lon khai đã chuyển thiếu lâm nè đây cờ lon chuyển gì thiếu lâm cho cầm xếp đồ này luôn đó. đó đồ cũ của khải rồi giờ dạ, khai sẽ lấy ba cái ẩn hiện này nọ này. rồi lần đầu tiên khai sẽ ép ba mảnh đầu tiên nha này ép cho anh ép cho em nha anh đi nghiện ơi ép cho em anh ơi nãy giờ mua thêm giày đồ này nọ em lên xếp con lon full anh ơi lên gần full đồ con lon á ép cho em á mạnh dạng đón 322 trời ơi 322 ngon nữa nè em chứ hồi xưa thì mình ép thấy chán quá mày biết hôm nay như thế nào này rồi đầu tiên khả sẽ lấy phôi sinh lực phẩm 8 nha anh Phô sinh lực phẩm 8 hiện tạo giờ thì khả đang con áo hơi bị chặt chỗ Phô sinh lực phẩm 8 nha mọi người Bỏ thì tinh này vô này, hơi chặt chỗ Rồi, uống dương đại Tinh 1 Rồi Phôi sinh lực phẩm 8 nha Nam, hiện 1 nha Nam rồi tại sẽ ép vào tay xương tinh nha Nam Ở video này Khải sẽ ép vào tay Sương Tinh, Thiên Thanh, băng Tinh Thủ nha mọi người Đầu tiên Khải sẽ lấy uh, Huyền Thiết Khốn sinh lực phẩm chất 8 Em mới ép anh ơi Huyền Tinh Khốn Thạch Này à, Đã lấy dòng sinh lực thì Khải sẽ 4 thủy tinh và 4 4 viên đại nè, phẩm chất 8 nè Cố gắng thành công phẩm chất 8 là đỡ tốn thủy tinh nè, đỡ tốn tiền nè 11 173 ok phòng tám một cục phòng tám một cục tiếp tục sẽ cục thứ hai nha nè cục thứ hai sẽ là <clears throat> cục thứ hai sẽ là khổng thức thạch kháng độc phẩm 8 cái này là kháng độc phẩm 8 nè kháng độc phẩm 8 Đây sẽ lấy một phôi làm hai vẫn là bốn hữu viên rồi bốn thị tinh kháng độc phẩm 8 nha này dùng trường tầm kháng động phần 8 rồi 1 2 3 tinh 1 Hãy ép từng mảnh từng mảnh ra từng mảnh cho anh em xem nha kháng động này <clears throat> ấn 1 này tinh 1 này phần 8 vẫn là hai 4 thị tinh và 4 của dương đại Hello ghẹ nha Bao tay chỉ 3 phổ thôi Bao tay 6 phổ anh ơi Em chuẩn bị 6 phổ rồi anh Lần này không biết bao tay lên được 322 không Mong ra 322 cho nó khỏe nè ơi Đào skin 9x này mà Phẩm 8 này nè Kháng độc Đây nè Khổng tước thật Kháng độc phẩm 8 Trời ơi chết tôi Đậu xanh má giờ cái kháng độc này tịt anh em ơi bốn dần tinh là vẫn xịt Quá nhỏ Ok nếu xịt thì mình chơi kiểu ờ, Thôi có đấu cục bảy ở đây Tiếp tục cục khác nè Tiếp tục là tốn thì tinh rồi biết sao giờ Ra phòng bảy chịu rồi Kháng độc tiếp theo Phô tiếp theo kháng độc một hai ba bốn Tiếp theo vừa rồi xịt anh em ơi xịt phẩm 7 thì mất 3 viên thị tinh lỗ 3 viên thị tinh mất khoảng 500 xu mất khoảng 500 xu ấn mộ <coughs> từ ấn mộ cố gắng 333 hay là 322 gì đó cũng ngon là anh em chấn động này thiên tinh này kim này tiếp tục lại bốn thị tinh này nè bốn tinh bốn đại này nè bảy đợt đó tới tháng sâu cái phôi sâu thôi cứ, cứ ép lần lần thôi đúng rồi không cần không cần nãy anh làm nó vứt nó nó tìm cho cái phôi thiệt đẹp luôn nè nó tìm cho phôi thiệt đẹp hai ít mà vẫn bị xịt thấy chưa ừ một hai lần tóc mà đây nó đưa cho phôi hai mấy mà vẫn xịt quá đen <laughs> tám <clears throat> tám ok đến cái nội lực nha nè nội lực chu sa khón phẩm chất 7 phẩm chất 7 thì à, một thị tinh một cái tinh hai đại là lên 7 này nội lực dòng cuối là nó đưa dòng mới rồi nè nội lực dòng cuối là sẽ lấy cái nội lực nào à, cao cao tí cho nó thân thiện lại đây và đây 147 nội lực dòng cuối nha nè hiện 3 nội lực lần này sẽ lấy phôi nội lực tinh một một một một <coughs> tiếp tục khiêm tinh nè nội lực nè một thì tinh bỏ nhân tử đi hai với nhân đại phẩm bảy nhân năm ba đi ba đi hai cũng lên mà khả độ ba đi mới không khả độ bốn lần đâu phẩm bảy đi nỗ lực dòng 3 phần 7 ok ghe ra mảnh nha em ơi lúc này khải sẽ đi ra cái mảnh ờ, mảnh đầu tiên là mảnh số 1 mảnh số 1 hiện tại khải muốn làm một lần luôn mà hiện tại nó không đủ rương đâu mà chặt chỗ lắm nè nó là theo mảnh nào mình theo mình đó thôi một này chuẩn bị đầy đủ rồi vào việc thôi bán thông tin một cũng lên cho anh anh em bán thông tin một cũng lên là không cần bán thông tin ba đồ phố này phố này mạnh số này phẩm 8 này sinh lực này phẩm 8 kháng độc này rồi à, phẩm 7 à, phẩm 7 nội lực này hình tinh một này có lắm một tịch này tại cái kinh này bí kíp này ngự phong này <clears throat> rồi bí kíp ngự phong ra bên này ok bí kíp cho lên trên đi còn đang một tịch góc này nói chung là cái này 100 trăm lên rồi <clears throat> đen có đội thầm ok anh em ơi một nha anh em tiếp tục khải sẽ lên bản số 2 khải mua sẵn à, năm mảnh luôn đi đỡ không bị lộn mảnh anh em tại vì sợ lộn mảnh lắm nè em ơi giờ sẽ mua hai ba bốn năm sáu nè sợ lộn nhất là lộn mảnh nè ngơ ngơ ngơ tí nữa lộn bánh của nhân là một ton luôn nào, giờ sẽ mua hai ba bốn năm sáu ok chưa rồi đi mà thôi một xong này dồn đang người tới một xong rồi đến hai này nó khỏi bị lộn rồi khỏi bị nhầm số này mà nhầm số là toàn đấy rồi cố gắng này mà cố gắng này mà tiếp tục mạnh số 2 nói chung là đầy đủ rồi giờ chỉ việc vào viện thôi không có thiếu gì hết đó chuẩn bị đầy đủ rồi nè ba mảnh này xong đến ba mảnh sau thôi <coughs> đến được sinh lực đầu tiên này thì cho bốn thủy tinh bốn đại một hai ba bốn rồi đến uh, kháng độc kháng độc này đến định lực tháng 10 rồi Ok, vô. <clears throat> vô nha mọi người, vô nha nam, vô nha nam. Bố riêng của Dương Đại, ok. Đầu lấy nè. Sinh lực nè. Hình tinh 1 nè. 4 thì tinh. Rồi, ờ, có cái này kháng đọc rớt đúng không? Kháng đọc rớt Khải sẽ chơi lại. Chơi lại thay thì tinh nữa và kháng đọc lên nè. Vì lúc này kháng đọc lớp và sẽ đổi hai dân tử thành hai dân lam từ nó lên nào nè Đây nó đọc lớp một cục 7 nè Let's go baby tám ok Tiếp tục sẽ là kháng động nè Lúc này kháng động Vẫn là bốn hữu viên bốn viên bốn thị tinh rồi ấn động ấn động này. này ấn mộ này ok anh ơi ok anh ơi em cũng mong vậy anh ơi mong sao ra ba chỉ mong sao có trong skill chỉ ba cấp mà được đâu phải đêm hoài vậy được suốt ngày suốt ngày đen luôn nè quanh năm suốt tháng đen luôn nè đổi xuống đọc xuống bên này nè rồi hồi nãy xịn một bảy rồi em ơi đủ cố gắng lên nhé tỷ lệ này khá là cao mà xịt bẫy là gọi là quá đen á 8 ok nỗ lực dòng cuối nha nào em nỗ lực dòng cuối phải lấy uh... một thủy tinh và hai đại đại lên nỗ lực dòng cuối có thể cho ba đại này nó đẹp Thằng ép bao tay sương tinh nha người anh em bảy ok Rồi lên màn hai luôn nha nè Đấy nhanh gọn này. Màn hai này tám tám tám bảy ấy lộn lộn tám tám bảy nè long một tịch nè thầy thiên kinh nè tinh một ai à, chả thiếu tinh một đó có vẻ là rương nó nó rộng rãi là một tí nè không để chặt quá thì lên mạnh hai nha anh à, em xương tinh thiên quang banh tầm thủ ở tay xương tinh nha anh em tám này tám này bảy này hình tinh này lâm một tịch này thái dương kinh này bí kiếp này mạnh số 2 nha anh em Đăng FT trong đánh ra đường đỡ đen <laughs> Ok Chung là ra nhiều đánh nhiều thôi biết sao giờ Giờ mình cố mình ép mà biết sao đây Rồi Theo sẽ tiếp tục là Cái tiếp theo nha nè Ở sẵn ra nè Tử đỡ ép kia nè Lục làm Lục làm Rồi ok Đó sẽ là sinh lực dòng đầu sức lực dòng đầu này, bắn này khỏi trọng luôn này. đến dòng kháng độc kháng độc mà lấy cái 23 tiếp theo này lớn này bắn kháng cao không luôn đến nội lực dòng cuối nội lực dòng cuối thì bảy tám biết là được rồi không nhiều rồi lái này một lần lái nha lái một lần một luôn sinh lực này, hiệu một này, hình tinh này, sinh lực thì sẽ lấy hai lam hai lục bốn viên đại nhiều cũ hơn em ra trang sự mới rồi cố gắng anh em ơi Sinh <coughs> lực phẩm 8 ok 8 là lên rồi khỏe này lấy nè đến uh, kháng độc như nè có kháng độc uh, kháng độc mà ép sâu đi ép nội lực trước nè nội lực nội lực thì uh, một lam mà lên rồi khả lắm một dừng lam rồi lấy thêm những làm nữa không có đồ phổ đao anh em ơi không có đồ phổ đao người anh em không có đồ phổ đao <coughs> Đấy, hút nội lực lấy rồi nỗ lực dòng cuối rồi ừ. một thủy tinh này hào dân đại này phẩm 7 là ok ok tiếp tục đến ờ, kháng độc kháng độc sẽ rút phòng 8 lên 5 kháng độc sẽ rút phòng 8 hai tử hai lam hai, hai tử hai lục kháng độc này tinh một này ơi cái cục ẩn hết rồi đừng là cái nó cục ẩn này. thiếu một cục ẩn này. ngoài wow, hắn luôn <coughs> không có tay bà bà bà ok anh ơi phái nào đầu tư ít mà chơi ok khả ơi hả phái đầu tư ít chơi ok thì chỉ có uh, phái nào ít thì nói chung ít thì uh, chắc thiên nhẫn thôi thiên nhẫn loạn cho ban là cảm giác đầu tư ít set năm hành tím phụ, bình thường là đủ chơi rồi đó thiên nhẫn nha nam có tác dụng cho ban thì chỉ có thiên nhẫn thôi đánh thiên ờ, đánh tông kim cũng ok nói chung là thiên nhẫn tầm này đỡ mà nói đầu tư ít mà hoạt động ok thì chỉ có thiên nhẫn loạn thiên nhẫn thiên ngọn lưu tinh thôi nè này là bốn thị tinh cho nên tin bốn đại Phòng 8 nữa ra mạnh số số 3 luôn nha anh em Mạnh 8 nữa ra mạnh số 8 3 luôn nha Phòng 8 nữa dùng cá nè Đội tống tiền rồi Trời ơi phẩm 7 đổ, lỗ 3 viên nữa nè em ơi Má lỗ 3 viên thì tin nữa Chua quá Kháng độc hai mấy mà vẫn xịt nè Quách tay.com Ok là lái phòng 7 nha Tụi này lái phòng 7 thôi à, toàn toàn toàn toàn đánh bốn nhưng thì tâm cũng xịt nè bạn, nó cũng còn xịt nó chịu luôn nè thấy chưa khổ chưa khổ chưa em thấy khổ chưa cái việc ép đồ khổ chưa tiếp tục khải sẽ lấy phòng 7 nè phòng 7 khải lấy cái sống ờ, động à, 15 còn có hai phôi hết rồi đấy sống động phòng 7 quá đen lấy phần 7 nó đọc lên 8 nè nè quá nhỏ bao tay ba ba donate 100k <laughs> ok anh ơi phẩm 7 nè rồi đập 3 phần 7 lên phần 8 gặp không thật ok thành công ok rồi vô mảnh ba nha nam đó rẹt rẹt lên nam cố lên số 3 xương tinh khải chiến như con lông đao phua gần phun đồ nè nam thiếu lâm thì khải sẽ đưa ra xe rồi đồ đạc thiếu lâm phải đưa ra xe rồi tám tám này bảy này bánh ba cân hồng này thanh kinh này nói chung đầy đủ hết rồi nè, chỉ việc vào việc thôi rồi mã số 3 ok tiếp tục lái tiếp theo tiếp tục ra như năm. còn ba mảnh cuối cùng hay chuẩn bị à, ba ba thứ nguyên liệu cuối cùng nữa này một này hai này ba này xưa dầu ép toàn xịt nè mọi đồ uống biết này sao này ba bánh cuối cùng rồi nè trước mắt khai sẽ tách hiện tinh ra một hai ba bốn năm sáu một hai ba bốn sẽ lấy sinh lực đầu tiên để lấy à, máy mấy viên thị tinh rồi đó hết thị tinh rồi bốn năm rồi ui cha hôm nay không đủ chứa rồi nhiều quá hết chỗ chứa rồi vài cục rồi à. à, okay. <laughs> khổ tí lại ba ba ba ok người anh em ơi <clears throat> ok giờ bắt đầu rút uh, sinh lực như nào sinh lực phẩm 8 đây sinh lực phẩm 8 sinh lực này. rồi ép lại từ đầu nhảy thành cái này mày nó mất ừ. ép lại từ đầu xong cái phổ kia rồi cộng lại này rồi qua phần thường đứng ép này nè mày lúc này cảm giác nó bị bị lắc lắc lắc bị bị giật giật sao ok phần thường đứng nha đỡ đỡ ổn nè đỡ bông chen rồi hiền tinh một nè hiền một nè hai lục hai lam ok 8 thành công rồi em mày. đến sẽ là phôi uh, kháng độc dứt luôn phôi kháng độc luôn làm hai cái liên tiếp luôn kháng độc một tầng à kháng độc hiện ba chưa có uh, giờ nha nội lực đâu nội lực nội lực nội lực dòng cuối rồi. đây rồi nội lực đến kháng độc sâu xịt phẩm chắc tí nó một lần bà bà bà ok chúng ta ta ơi nội lực này hiện ba này chương tinh một thiếu một gì rồi nội lực này hiện ba này tinh một này năm một hai phẩm bảy nha nè nỗ lực <clears throat> ok xương thành này ok người anh em hello anna chờ vào lock nha phẩm bảy ok tiếp tục đến kháng động nha nè kháng động này ẩn một nè hình tinh này hai thử hai lam này thử hai lục này tám dùng cá này mày ok tám ok này mày ai vô mạnh số 4 nha nè 8 nè 7 nè in tinh 1 nè Long Mật Tịch nè Tại Thiên Kinh nè Ngự Phong nè Ok hai mảnh cuối cùng nữa nha anh em có lận hãy để lái phôi nữa nha tạm rồi thì một nè hai hai thiếu hai cục mà hai cục kim hai cục kim ấn một một hai Điều đầu là lấy bà phôi nha nè Xin được dòng một, Kháng độc Được dòng một này Nội lực này thắng động này Rồi vô lá thêm thủy tân đã cho xe đã hai mảnh cuối cùng nha mọi người hai mảnh cuối cùng của nhanh em. đứng bình từng dừng lách quá giật quá rớt bảy liên tục đúng này đi này phát phát một lên luôn không xịt phát nào rồi đứng từng dương xịt quá hai xịt hai cục bảy ok tiếp tục bắn số 5 số 6 lấy nè sinh lực hiện bộ cái này Thật phóng diệm lực hiện một nè hiện tinh một nè bốn đài nè lên đi người anh em ơi Lực hiện một <coughs> Ok, lên tám là ok này Dòng nội lực nha nè Nội lực dòng cuối Thắng độc cả F sau nội lực phẩm 7 là ok nha mọi người ok bây giờ đến kháng động này em giờ đến kháng động này em ơi mong sao cho nó lên 25 phòng 8 luôn em ơi là sang mạnh 5 đó lên mạnh, mạnh 8 luôn là sang mạnh 5 luôn nè kháng động này hai tử hai lam ngũ duyên hiện tinh một ẩn một lô lô anh lúa ơi em nghe em nghe lúa ơi anh đang đánh bó này của ok anh ok anh ok anh gần xong rồi em hai mảnh nữa dạ em dạ dạ gần xong rồi anh ơi gần đủ rồi mảnh này mảnh năm anh ơi dạ anh, anh anh em đang đợi em nè rồi phòng 8 luôn đỡ tốn tiền ngon ngon ok anh em anh em cứ quýnh đi dạ. thả nhiêu không thả nhiêu không ờ ừ, cứ đánh bó đại đánh đánh đi em em ra liền đánh đi anh em đánh đi ok anh ơi thả ra này ok em ra liền giờ ừ, tám Ờ, Vậy anh em đang đánh boss nha mọi người Anh em nào đam mà lát hồi boss gần chết là tắt nha Kinh Không rồi để đứa AFK luôn Mình số 5 nha năm tắt tắt từ đấy bảo Tách tách đến quái bây bảo Ok xong Rồi mình xấu nữa xong nè xin lực xin lực con cái bang à đỡ coi lóc này có đỡ tốn gì thì tin uhm, gắn động với sinh lực nữa xong đi khử bao tay luôn em có có có có cái cục phẩm cấp bảy là ờ, ba này đừng ép chi phí lóc giờ ở đây qua đây giao dịch đi anh anh anh có may mắn không em anh, anh phương tường ơi sinh lực này đam đam to nhanh tam, tam to nha phương tường à, bắn người à, sinh lực cho anh em mạnh cuối cùng mạnh cuối cùng anh em ơi dạ, vâng. đúng rồi đo tay xương tinh mạnh cuối cùng anh em ơi này từ từ từ từ anh chứ đang giao dịch này không số ok man này không có trong bt thì g bốt gần chết tắt tắt đam đi nha tắt cái đầu làm sao <laughs> sinh lực sinh lực dùng một bốn lại <laughs> dám cướp không dám cướp không à, rồi nãy nghe nói ngủ luôn mà sao còn thức vậy Giờ đang xem ép vào tay. Xin lực nè linh một nè rớt phần trăm là rớt top anh bữa giờ cũng không chen cũng làm gì đó À, thì áo thích anh đọc tọa độ trên của em cho chiến không? 1, 2, 3, 4 Không, cậu cá nhá Xem lại đã biết mà Hai lục em làm Chỗ này đi nhờ Nó quay quay quay tí nè em lên chưa lên chưa chưa lên donate cho cho, cho bảy dưới đâu lên mới donate thì mà chưa lên làm gì có thiếu không thiếu Nè. thiếu tiền thiếu thiếu tiền đây giao dịch đây đợi xíu nữa phát sáng vũ khí nữa Ê, bác à, thằng bác à. đây giờ đây xíu phát sáng vũ khí nữa nè mỹ đen à mỹ đen à ok giao dịch đây thì tới đâu giờ đây bye bye bye bye bye bye bye bye bye à, bye bye bye bye bye bye Bài bài bài bài bài hỏi Ở mai còn quên còn một bản của anh trong ca nữa Ok ok Ok. Lành ơi, nhớ Kháng độc Ừ, Khả đi tìm một cái phôi kháng độc hiền một Khả đi mua ủng hộ đi Ui, thằng bát ở đây Lấy một cái phôi kháng động nữa nào Vừa đã chạy ra đây Giờ là kháng động uh, ờ, phẩm 8 nữa là xong thằng độc tính ra xịt hai phát dạ, nói nồi em coi thử con nào máu sắp đỏ không báo nào ông nào kẹt theo đánh ờ, bắt mà ra đón rồi ờ, lựa bố lựa mẫu gì kia kéo vô rồi ờ, mất nhiều bây giờ để chạy ra tấu rồi đấy đứng chi rồi thấy ông nó tút trên góc kia chồng lên nhau khó thấy động như nào lá hồi thấp rồi em kiên ngưng là mấy anh thích ngưng đấy chồng lấy này đây một hai ba bốn ghẹ dắt thằng quanh kinh về bên kia luôn ờ dắt bên kia về kia luôn ờ, ờ, ờ. anh em nào vừa donate em hả ta chuyển khoản từ dạ, ninh xuân cái gì đây ta vô ban rồi sáng vô ban rồi anh nào vừa chuyển 201 vậy ta? Anh nào trên kênh youtube hay, hay ai vừa chuyển 201 vậy ta? Anh nào trên kênh youtube vậy anh em ơi? Mà kèm lời nhắn đó là Chắc là donate hay gì đây? Em không rõ lắm à, Ninh Xuân Thanh Ninh Xuân Thanh vừa chuyển khoảng 210k Khải ép bao tay Xuân Tinh nha người anh em ơi Anh em ơi 1, 2, 3, 4, 5, 6 rồi Hiện tại bây giờ Khải sẽ cố gắng lên mạnh 6 nữa thành công nha anh em Rồi, ok, ok Lần mạnh là thấy phé rồi em ơi Đầu tốn tiền rồi em ơi Rồi, mạnh xấu rồi nha anh em Rồi 88 này, 7 này Ờ, hình tinh này Ở đông một tịch này thấy thị kinh này Rồi, xong nha anh em ơi Ok anh Khang Lê nha Cảm ơn Khang Lê vừa, vừa chuyển em donate phải không anh hay là vấn đề gì anh chat lên cho anh em kênh youtube hiểu thử anh ơi ok xong sống mạnh nha nào rồi thành công ta đã thành công sống mạnh vào khả sẽ đi cái, cái bao tải sừng tinh anh nào biết lên này xuống nhưng mà vẫn mong ra 3 cấp 9 nít anh em ơi Nói chung là vẫn mong sao ra 3 cấp 9 nít anh em ơi Server này phải đọc đồ ép đồ này nọ chán quá anh em ơi Không lên mũ gì luôn Không lên mũ gì luôn Chán gơ gốm luôn chuẩn bị may mắn này nọ này nè đó cái máy mình cắt kiểu luôn cắn hết tất cả mọi loại cánh luôn rồi anh em một chúc mừng cho một like và chia sẻ đi anh em ơi anh em ủng hộ cho một like chia sẻ luôn anh em ơi ok khả quá em xanh chính khu luôn anh em ơi làm ăn mà tôi đang chờ bằng tay vàng ép đồ ok ok anh em cố gắng lên ba cấp nha mọi người em cắn miếng bắn này nè mà từ từ em chạy tới em cắn miếng bắn luôn chạy tới em cắn miếng bắn luôn cũng là em ơi nói chung là ép đồ này nó hên xui lắm nè chứ không có gì mà gọi là một trăm trăm cá đó là có ép xịt thì cũng thông cảm như giờ bước sau nè khảo cũng muốn mát lắm tất cả anh em đang xem like ai cũng muốn mát cả mà nó không ra thì chịu ơi giờ không biết sao nè giờ khải cố gắng thử nó ra được mắt không nha nè lần này thì khải sẽ cánh miếng bánh các kiểu là điếu luôn nào, Nó như thế nào nha mọi người Đúng rồi đúng rồi anh ơi Em ép luôn anh em thì em chơi em thích chơi xanh chính này Đó à, cánh miếng hiện tại cho anh em xem sơ qua set đồ này Hiện tại Khải đã đổi sang con long đao Set ông bang Hồng Mỹ Hôm trước Khải mua 5 triệu Set mát này em 30 năm Đó Dây chuyền đẹp chưa Chung là còn lại nhẫn thì ok Áo này thì Khải mua 10 kim của Tâm Thánh đây lưng này với giày này thì Khải vừa mua 21 kim 21 kim đào là đao băng sát nón thủ lý dẫn ép lên bao tay thay vào bao tay này nha anh em thay vào tay nha anh em thay vào tay này nha anh em rồi ok cài cánh bắn này mày mắn mày mắn mày mắn mày mắn gắn hết tất cả luôn nè ok ta muốn sử dụng ờ, kim môn phái thông nhiều đội hộp một hai ba bốn năm sáu đó hai ba bốn năm sáu ghê chưa rồi tháo lặng lần nhanh nè bao tay xương tinh sẽ bao nhiêu cấp anh cùng chờ đợi lần thả lần thứ hai này một hai ba bốn năm sáu <clears throat> Tài xỉu, tài xỉu Anh em cùng à, nhìn xem thử cái lượng đam thử lên thế nào rồi Anh em cùng dự đoán thử nha anh em Lượng đam thử như thế nào chúng ta cùng dự đoán nha anh em Hà sẽ giấu ở góc này sẽ mang vào nha anh em Anh em cùng dự đoán lượng đam thử nha anh em Nhiều anh em ơi anh em vừa rồi khải vừa chích vào cái tay anh em thấy bao nhiêu anh anh em mà thấy bao nhiêu đọc khải thử anh em ơi anh em nào đọc khải khái anh em ôi à à có thể là ba cấp tăng một ngàn mốt lượt tay anh em một ngàn mốt lượt tay trời ơi một ngàn mốt lượt tay xem sang sang sang sang sang thử mắt skin anh em muốn xem mắt skin mắt skin đâu đậu hai cấp anh em ơi hai cấp rồi hai cấp anh em ơi hai cấp rồi rồi hai sáu hai cấp rồi hai cấp rồi hai hai ba trời ơi đủ vãi rồi trời ơi mình nghĩ là ba cốc nè trời ơi hai hai ba cũng được rớt nước mày trời ơi tướng ba cấp anh em trời ơi nhìn lực tây tăng đẹp vãi trướng luôn nè tăng được à, một nghìn mốt lực tây hai hai ba vai nồi cũng được được được được của nó anh em được của nó anh em ơi tưởng khải tưởng một hai ba nữa chịu luôn anh em hai hai ba đẹp quá rồi ok này ok nhiều anh em dự đoán hai hai ba chuẩn quá anh em ơi quá đẹp má cái này mà ba nữa đẹp nè tại vì khải nhìn vào skin này thì chỉ có hai cát thôi tại vì lúc đầu khải hai mười bốn thêm hai nữa thì lên được 26 ờ, thôi nhìn 26 rồi chung là cũng được anh em ơi xài ok rồi á ok ok chúc mừng chúc mừng người anh em ok cảm ơn lơ chung nha cảm ơn anh em nhé ok anh em ơi hạ tướng ba cấp mong sao ba cấp mà dài cũng được anh em à 23 cảm giác mình có thể xài và mình trải nghiệm được rồi anh em giờ mà muốn hàng mát thì bỏ ra ép tiếp tục là tìm tiếp thôi đó còn nếu muốn kiếm hàng mát anh em đúng rồi anh em ôi trời ơi hai hai dự đoán 322 mà nó ra 223 <laughs> ok nói chung là ok rồi anh em giờ là ok rồi nói chung là giờ là mừng đối với khải rồi ok anh mày tăng điểm được tiền khá là nhiều là khải lên đảo khải tài tới cho anh em xem hiện tại lúc này thì khải chưa tài tới nha anh em khải sẽ lên tài tới khải tăng vào bùa được khải bơ cao luôn à, khải có hai cái đao mang cái đao này vào lực tây 11k gỡ chưa gỡ chưa gỡ chưa anh em bằng tay này mang vào tay 11k lực tây gãy gờ gờ chưa gờ chưa phá gờ luôn cái đao này đao sát thương nè đao đao sát thương là một k được tay nữa 11 k quá gờ gốm thêm đao xứng tình nữa 12 k 13 k nè uhm, em ủng hộ anh ít tiền chơi chứ không có gì nha anh ok xương thành ơi xương thành ủng hộ à ủng hộ nào ta xương thành vừa ủng hộ khải hả à? Em anh em ủng hộ anh ít tiền chơi chứ em không có gì nha anh. À, Ninh Xuân Thành là là ông Xuân Thành vừa donate 201 nè. Không phải Khang Lê nha, Khang Lê tào lao quá. Khang Lê nãy nhận mới ghê chứ. Khang Lê nãy nhận mình donate mới ghê phải không ta? Nãy khai hỏi á. Cha nào à à không phải không phải. Nãy ai là cha nào donate 211 đó. <laughs> ok nói chung cảm ơn em vừa nha anh em ơi à, à khăn lên nó không phải không biết nhầm nhầm khăn lên nhầm ok xuân ninh nha xuân thành nha xuân thành nha vừa nói đất khá trăm mười k nha ok đúng rồi bơ ca thì đau thủy nè còn đánh tống kim thì đau này nè có hai đau nè bơ ca thì đau thủy còn đánh tống kim thì mang đau này đó à, được khả lấy cái đao phát sáng rồi thay vào cho nó đẹp lấy đao phát sáng cho giờ đây phát sáng ờ, cái, cái đao thủy nha đó quá chắc này rồi trời nhìn chỗ này tưởng 27 nữa nó đẹp luôn nè ok khang lê ơi rồi Chung thì ở ờ, lần này thì ép cũng khá là thành công đôi bao tay khoảng 80-90% ờ, rồi anh em ơi Khá là mừng rồi anh em Rồi anh em xem video đừng quên ủng hộ Khả một đăng ký kênh cũng như là nhấn một chuông thông báo để theo dõi những video tiếp theo từ kênh youtube của Khả nha mọi người Cảm ơn em rất nhiều nha Đó Ok anh em Quá ok rồi Rồi chắc là đó Rồi đánh tống kim hơi bị ngon luôn nè Đừng quên uh, mỗi buổi tối Khải live vào lúc uh, ờ, 7 giờ 15 phút hàng ngày nha Nam Anh em nào mà cứ thích xem live stream thì cứ 7 giờ tối ghé lên kênh Di Khải để trực tiếp xem những buổi live stream từ kênh Khải nha Nam